<laughs> Xin chào tất cả mọi người Đã lâu rồi chưa có một video nào gửi tới mọi người hết mọi người ạ à. Vì mình đi ra ngoài quay Mà ra ngoài quay thì tiếng gió ồn ào lắm mọi người ạ à. Vì thế hôm nay mình ở nhà Mình sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn Đó là món à, cá chép hấp hành mọi người ạ à giới thiệu cho mọi người nha đây là hai thằng em họ hàng à, đại bác của mình đã tên gì giới thiệu dạ, em tên trần thành nhân học lớp 5 ạ à. hả em tên là trần thành nhân học lớp 5 mình đeo gì trên tay á được coi coi được coi dạ. coi cái gì vậy à, <laughs> cái đeo này nghe được cái gì không <laughs> cái tên gì cái gì cái gì Nguyễn Lâm Phi Hùng mà đầu tên giống ca sĩ vậy bao nhiêu ký nặng bao nhiêu ký 45 kg luôn đó ba kg hai thằng học lớp 5 à. <laughs> Bây giờ để chạy lên trên trên chợ mua cá nha Đi luôn, hai đứa đi luôn Giờ quét sạch chỗ này đi, dọn chỗ này đi Ta sẽ hấp cá ở đây mọi người Anh kia đâu rồi? À, kia đi xin ông rồi à. Ờ. Lâu vậy ta? Lâu quá Ấy gì? Ừ. Giờ mới tới kìa Đó, đó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 cá đâu mọi người ô trời cá diêu hồng cá chép bữa xưa luôn lấy con cỡ 2 kg được anh con cỡ 2 kg đây này ô trời con, con, con lớn này hấp cho nó ngon vậy. đấy à? cái con này rồi có mấy anh em nhớ mà mấy nhiêu đây đây đây có mấy anh em nhớ mà một người đây này lấy cái này rất là to rồi à? lấy con nhỏ ra con nó to quá con kia to đùng luôn à lấy con này đi đã lấy con to con vừa đó chị con vừa vừa thôi đi với ông ok luôn cái mẹ cái mẹ cho thêm con cá rồi đi đi luôn đó đó dạ, chị chị chị lấy đi con vừa đó chị con vừa vừa thôi chép có chép không lấy cái cá nào hấp ngon hơn cá nào hấp ngon hơn chấm không cá chép cá chép ít xương hơn hả chấm ít xương hơn chấm to ít xương hơn ờ. chấm to ít xương chấm nó ăn cỏ đây nó không ăn ờ, ăn cá lấy cá nhỏ nhỏ thôi chị ơi lấy cá nhỏ thôi con này luôn bự quá con không thôi vừa đi vừa thôi Quay đi mình là mua con cá này tôi thắng mua con cá chép làm gì to hết to con này hơn ký tí thôi con nó cá chép hả ừ ờ à. ờ cho đi thôi thôi đi em lấy mì đi mà mì ở trên chợ hết rồi này Ủa, con cái con cái em mua to quá to quá à, <laughs> chị làm cho em luôn nha rồi. Ui, 65 65 à. Tuổi nhập tôi anh ở mẹ nhỏ rồi rồi làm thì làm nhá dạ làm cho em đây cắt có cần phải cắt khứ khứ khúc ra không để hấp nếu mà hấp thì em để nguyên con thế là là em chị bỏ vậy á nhá dạ. móc cái ruột như này xong này em nhồi thịt nhồi đồ vào em hấp tùy em à nhà dạ, nhồi hành hành hành gừng hành lá gừng rồi nè dạ dạ rồi chị, để đuôi này nhá <laughs> quay trực tiếp để đuôi để đầu này nhá không dạ, cắt nhá dạ. rồi chị cứ cắt cái vây vây này thôi nhá dạ. rồi đây làm sạch sạch hết rồi à, à chị làm sạch ruột là cào bẫy đó rồi mọi người hấp lên em mâm luôn đấy nhồi nhồi ừ. thịt ở đây à nhồi nhồi, đồ hành gia vị ở đây ướp à. rồi nhồi vào đây dạ yeah. chị ờ, anh chị xả nước để mình quay cá rồi mọi người mà mấy cái nó khó thấy quá nhỉ khó thấy rồi đây anh xuống luôn anh xuống luôn tôi đang xả đấy <laughs> anh chị xả đi để mình ờ, thấy nhiều cá mình quay giới thiệu cho anh chị luôn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 rồi lên, tính ở đây luôn <laughs> hả? đâu ngu đâu Xe này chứa không vừa rồi Vừa không? Vừa không? Rồi ban chị nhá Hành trình rửa cá Rửa đi Rửa mình không có thao là dự tính là cá chép mà mình chưa hấp lần nào hết thì cũng không biết cá chép với cá chấm ngon không ạ rồi đang chị bán cá kêu cá này ngon hơn mình sẽ ăn cá này ăn cá lần nào chưa ăn cá một một ăn ít thôi nha trong ốm ăn rồi nha em có ba hai ký à. nổ tới tới bốn bốn ba mai ta sẽ hấp trong cái nồi gan này mọi người nồi bự này chịu nổi con cá này gan này đây cho mình nhúng củi đây anh chụp nhúng củi từ từ đốt lửa rồi, rồi mới mới ướp xong rồi đốt lửa đã mà cháy chưa đã cồn mấy cồn đốt cho nhanh gió to lắm gió to lắm gió to lắm lạnh rồi bữa lạnh rồi <laughs> Ủa bẻ nhiều nó lên mà Thì mình sẽ lấy cái nồi này để hấp cá nè mọi người Nồi gan à, Xếp xếp chén vào bên trong để bên trong cái dĩa lên mọi người Trong cái dĩa lên như thế này Đúng, rồi, đúng. không? Đúng okay. <laughs> Trong dĩa xong để con cá đây Bây giờ là đồ để mình ướp này Xả Ăn cái này được không? Súp lơ vào được không? Không, ăn súp lơ vào được Súp lơ mình, xanh Mình nhồi súp lơ vào luôn rồi ạ Nhồi súp lơ vào bụng cá luôn Em biết ăn súp lơ rồi. Có hành nữa S uh, à, Được gừng cá này bây giờ mình mình sẽ nhồi bên trong nha mọi người mình không ướp bên ngoài <laughs> nói thật cho mọi người đây lần đầu tiên mình mình mình, mình hấp cá này luôn này. nhét cá cũng lúng túng quá <laughs> không biết nhét chỗ nào nhưng mà trong hơi đúng không này đủ để nhét súp lơ vào không ta đúng. không biết đủ không ta chắc không biết đủ. à đủ đủ đủ đủ đủ, đủ rồi đủ rồi nhét cái tưởng không đủ chị hai đây nhét cả ngày ngày tôi nhưng độ trong cái này bự mà sao cái bụng nó nhỏ đây nhỉ à đúng rồi đấy nhích lên là đưa lên chữ bá rồi cái này nhét lên chữ đầu này đấy đấy nó bụng đấy đấy đây vừa mà sắc chanh mấy miếng miếng gừng nữa miếng gừng sắc chanh miếng gừng gừng sắc nhỏ đó nha gừng nhỏ đâu cái này chắc mình để dưới mọi người đây cho anh làm với cái bột gì đấy đây là hạt nêm hạt nêm tầm muối Vậy là nước Nước nó lên là hơi nó ngấp Nó hấp vào rồi một cái nắp ông của mình Bỏ thêm cái này vào nha Ăn súp lơ xanh được không? Mập không? Ăn súp lơ xanh được không? Ừ, giờ hấp luôn Khui một, một chai trước thôi, khui một chai thôi Rồi, đổ xuống dưới á Rồi, khui một chai thôi Đổ, đổ dưới, đổ dưới Đổ dưới, đúng rồi Ui, trời ơi À một một thèm bia đúng không rồi cái để cái để một chai bia cái để đó chứ là đổ hết luôn đây uống say giờ thằng điên điên <laughs> thằng điên điên điên rồi để nắp lại em chỉnh đuông cái lại chỉnh đuông cái là để nắp ra cái nắp này để để đấy ôi quạt quạt quạt quạt thêm lửa đi em ơi chỉnh lửa lại đi u bê xô rồi nào mọi người uhm. Ủa mùi thơm rồi nè Ủa mấy thơm, mùi thơm rồi mấy đứa Thơm không? Thơm là mùi bia Không, cái này nó Nó ngấm một xí vô con cá thôi, không sao đâu Không có say được đâu mà sợ Say được chứ anh Ủa, có say được đâu mập chấp hai thằng luôn à <laughs> mập mập mập <laughs> mập mập đua ba chục phút anh ơi ông mở thử kiểm tra thử mà Ủa nước bắt đầu cạn rồi kìa Em khui khui khui khui khui, khu chai bia kia đi Còn chai bia bia khui ra đi Em, em không biết khui đâu khui Em biết chắc là mình hấp uh, ờ, cỡ hai chai bia là chín đó mọi người đi ấm đồ chứ ấm đồ chứ ấm đồ không có giành nhau không có giành nhau đổ, đổ hết luôn nha đừng có uống nha say á ui cái phần cái phần thịt này nó tét rồi là mọi người tét ui tét bên này sắp chín rồi cỡ 15 phút là chín rồi 15 phút là chín rồi mọi người cái, cái đầu nó vẫn chưa chín cái đầu nó vẫn chưa chín đó. Rồi được rồi Rồi rồi rồi Rồi đốc thâm củ vô đi Cho thâm củ vô Cho thâm Bây giờ thôi Bây giờ anh mở một cuộc thi ai kiếm nhiều củi nhất hẳn đi Ờ đúng rồi Rồi đây 1, 2, 3 rồi đếm rồi Đếm rồi anh <laughs> chưa rồi Ờ à, ốm này hả? Mập đâu? À, hít đi Hít đi vô mát, vô mát hít đi chết đi năm năm chục cái ừ chết đi năm chục cái chết đàng hoàng ngước mặt lên <laughs> đủ rồi hết luôn đây hết gầy rồi lại úp ồ cái đầu chín vậy ta chín rồi chỗ này chỗ này chín này này cái đuôi chín mà không biết cái đầu nó chín cho mọi người <laughs> mình chưa hấp cái lần nào hết cái đầu này chín cho ta chín rồi lấy lấy lấy cái đũa lấy để, để mập ra lấy cái đũa thử coi Ồ chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín rồi mọi người ơi. Cầm đũa, cầm đũa, cầm đũa đi, lên bê lên. Cầm hết rồi mọi người ơi. Xin mời qua sao mà gấp. Ôi trời rớt rồi, rớt rồi. Rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Ôi trời ơi. xin cầm lên. Đã cho. Mắm ăn chị ơi. Ờ. Mắm. Nó nổi nổi luôn nổi như bong bóng súp lơ này súp lơ. lơ này súp lơ này nếu như ở đây có dưa chuột ra quá đã có cái luôn để xin lấy dưa chuột ra luôn Đúng À, thơm mùi đi quá Rồi, vào, vào chỗ ngồi hết đấy Ôi, nước chấm đũa này đũa hình vuông đây xong rồi mọi người mình để cho nó hơi bị chín quá rồi nó hơi bị chín quá nên nó hơi bị nát đây có chén móng gừng nè mọi người đây móng gừng nha móng gừng ừ, móng ờ, gừng ấy là gừng mắm cái này ăn móng gừng nó mới hợp lý dạ, ờ ăn đi đây súp lơ nha mọi người à. <laughs> ôi trời ơi ăn nhớ nha xương ừ. ăn cái chừng xương đó nha ui xà ừ, ngon bia luôn bụi bia này chứ <laughs> bữa nhỏ biết bụi bia rồi mọi người <laughs> ăn đi ốm u con này xả gừng này ừ xong rồi thơm lắm này ăn thử cái mi súp lơ trong trong đây nè mọi người nè chén đâu anh cho thằng nhỏ này ăn thử súp lơ đi ừ. thơm không súp lơ trong bụng cá ngon hơn ngoài luôn á ăn thử em ốm ăn thử ừ. nó thơm hơn ở ngoài đúng không ăn ở trong cái thơm hơn ở ngoài mọi người ạ ăn có bài bẻ chưa nóng quá bài bẻ là quẹt uhm, món cá này rất là ngon luôn mọi người ơi mấy anh em ăn ngon không ngon mai chén ăn mai chén mai chén mai chén uhm, cái này mấy anh, anh em ăn mà dĩa nó, nó ra rất hết lung tung hết mọi người ạ à. uhm, bye bye hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha bye, bye. bye.